mọi người vào bờ anh em nhé thì tối hôm trước thì mình có đi chia sẻ cho em về đường cầu đài lôi tuần và lô khung 3 ngày thì ngày hôm qua thì chúng ta cũng chiến thắng luôn ngày đầu tiên anh em nhé đề lôi tuần của chúng ta là bộ đề 14 và cái chạm 6 và cặp lô khung 3 ngày là 5 năm và 00 thì ngày hôm qua thì xem xong kết quả thì chúng ta rất chi là vui là chúng ta ăn được cái chạm 6 và bộ đề 14 này là con à, uh, 69 anh em nhé hôm qua đề của chúng ta về 69 lô khung của chúng ta thì cặp 5500 thì chúng ta ăn được con 55 này cũng ngày đầu tiên luôn thứ hai luôn phải không ạ thì cũng quá là tuyệt vời rồi quá là rực rỡ thì cũng chúc mừng anh em ở trên ờ, kênh của chúng ta ngày hôm qua thì chúng ta chiến thắng đó đề của chúng ta đây về 69 đây phải không ạ con 5 năm của chúng ta ngày hôm qua thì ờ, đây về giải 3 này anh em nhé 5 năm về giải 3 này thì chúng ta ăn được cả lô khung và ăn được cái đề lôi tuần ngày đầu tiên thì ở trên kênh của chúng ta thì uh, rất chi là đỏ anh em ạ về phần đề của chúng ta thì lại tiếp tục chúng ta ăn uh, cứ cách một hai hôm chúng ta chiến thắng anh em nhé lô khung thì chúng ta phải ăn khoảng thông khoảng tầm uh, gần chục ngày hôm nay rồi lên video nào chúng ta cũng ăn được không ăn được ngày đầu tiên thì cũng ăn được ngày thứ ba đó như cái đường cầu uh, lô khung ngày hôm qua mình chia sẻ cho anh em ấy bộ ra ngày đầu tiên thì nó cũng ra luôn ngày đầu tiên uh, dù sao thì uh, đường cầu đỏ thì chúng ta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 thì trong buổi uh, trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em về một cái um, đường cầu đề lui tuần mới và lô khung 3 ngày đó thì trước tiên đi về phần uh, chốt số thì mình sẽ giới thiệu qua về phần Zalo 0566517326 anh em nào mà thiện chí muốn giao lưu trực tiếp với lại uh, thần tốc vào bờ 24 giờ thì chúng ta kết bạn với số Zalo trên màn hình đây để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé. ok thì mình sẽ đi chỉ cầu cho anh em nuôi tuần của ngày thứ hai này anh em cũng có thể là lôi xuống khoảng tầm uh, bảy tuần chúng ta test nhé bởi vì cái thời gian ở trên kênh của chúng ta thì rất chi là ít thì mình sẽ lấy uh, một tháng gần nhất thôi anh em để ý đây luôn cho mình này chúng ta lấy con đầu tiên ở giải nhì này chúng ta ghép với lại bốn con đằng sau cho mình chúng ta có đề lui tuần này thứ hai của chúng ta là chạm 9 này và đầu 9 chạm 9 ghép lần lượt của chúng ta là 939 này 969 này 979 989 ở đây thì ờ, chúng ta có hai con 8 thì 8 bóng 3 thì chúng ta có thêm 939 anh em nhé gian đề của chúng ta thì có 8 số thôi kết hợp với đầu 9 thì mình sẽ đi test cho anh em từ ngày mùng 5 tháng 9 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 69 thì chúng ta đã ăn được con 69 này ăn chạm 9 tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần thứ năm này thứ sáu đề về 93 thì chúng ta ăn được đầu 9 và ăn thẳng con 93 này đó thứ bảy này chủ nhật này thứ hai ngày 12 tháng 9 tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có đề chạm 1 và đầu 1 anh em nhé chạm 1 và đầu 1 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 141 151 161 và 191 ở đây thì chúng ta có hai con 9 9 bóng 4 của chúng ta thì chúng ta có 141 để chúng ta nuôi tuần thứ hai ngày 12 tháng 9 này chạm 1 và đầu 1 ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 81 thì chúng ta ăn được cái chạm 1 này tiếp tục thứ năm này Thứ 6 đề về 15 thì chúng ta ăn được con đề 15 này và ăn đầu một luôn phải không ạ? Tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần. Thứ hai ngày 19 tháng 9 thì chúng ta có chạm 7 và đầu 7 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 727 này 747 767 và 7722 ở đây thì chúng ta có hai con 7 7 bóng 2 thì chúng ta có 727 này và 747 767 và 7722 để chúng ta nuôi tuần thứ hai ngày 19 tháng 9 ngày đầu tiên chúng ta không ăn ngày thứ hai Ngày thứ ba đề về 77 thì chúng ta ăn chạm 7. Đầu 7 và con 77 này trong cái dàn 8 số. Tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi thứ hai hàng tuần. Thứ hai ngày 26 tháng 9 thì chúng ta có chạm năm vào đầu năm này. Chạm năm Đầu năm Ghép lần lượt của chúng ta thì có 505 này. 515. 525 và 535. 8 số để chúng ta lui tuần thứ hai ngày 26 tháng 9 ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba sang ngày thứ tư đề về 51 thì chúng ta đã ăn được chạm 5 và ăn đầu 5 và ăn thẳng con 51 này trong cái dàn 8 số khi ăn xong thì chúng ta lại tiếp tục đợi đến thứ hai hàng tuần cho mình thì theo cái đường cầu này của chúng ta thì anh em uh, kết hợp cả chạm và đầu cho mình mình thấy nó về đầu cũng rất chi là nhiều nên là anh em cân đối làm sao vào tiền cho nó hợp lý là được anh em nhé đầu mới chạm của chúng ta tổng nó chỉ có 18 số thôi 19 số thì tiếp tục thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 cái tuần này của chúng ta thì anh em vào cho mình cái chạm 6 này chạm 6 và đầu 6 anh em nhé kép lần lượt của chúng ta thì có 606 này 626 636 và 656 đường cầu này của chúng ta ở đây có hai con 5 5 bóng không thì chúng ta có 606 này 626 636 656 để chúng ta nuôi tuần anh em nhé để nuôi tuần của ngày thứ hai đó về cái đường cầu lô khung 3 ngày thì anh em cũng để ý vào đây luôn cho mình đường cầu lô khung của chúng ta thì cái đường cầu này mình cũng test qua rồi khá là đẹp anh em cũng để ý luôn đây cho mình thứ hai ngày mùng 5 tháng 9 này ở giải nhì luôn anh em lấy hai con đầu tiên ở giải nhì này chúng ta ghép vào với nhau theo đường mũi tên này cho mình thì chúng ta có lô khung 3 ngày thứ hai này thứ ba và thứ tư à đâu khung 3 ngày cho mình cặp 9779 thì mình sẽ đi test cho anh em thứ hai để chơi thứ ba thứ tư thứ năm này ngày đầu tiên thứ ba thì chúng ta đã ăn được con 97 này anh em nhé 97 ở giải 7 này tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần thứ hai ngày 12 tháng 9 thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày là 191 để chúng ta lui thứ ba thứ tư thứ năm ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 91 này ra rất chi là sớm anh em ạ ăn được con 91 91 ở giải 6 này khi xong rồi lại đợi thứ hai hàng tuần Thứ hai ngày 19 tháng 9 của chúng ta thì có cặp lô khung 3 ngày là 767 anh em nhé. Để chúng ta lôi tuần. Thứ ba, thứ tư, thứ năm khung 3 ngày. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 76 này. Đó, toàn ăn ngày đầu tiên thôi. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ hai hàng tuần cho mình. Thứ hai ngày 26 tháng 9 thì chúng ta có cặp lô khung 505 này. 505. Để chúng ta nuôi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ngày thứ ba chúng ta cũng ăn được con 50, 50 của chúng ta về cuối giải 7 này luôn. Đó. Thì theo cái đường cầu này của chúng ta thì ờ, anh em có thể là mạnh tay được anh em nhé. Mạnh tay được về cái đường cầu lô khung này cho mình. Bởi vì là chúng ta ăn thông bao nhiêu tay rồi có thể chúng ta dồn vào chúng ta đánh đường cầu lô khung của cái tuần này cho mình 3 ngày đảm bảo cho anh em là cái tỷ lệ ăn 100% luôn thứ hai ngày mùng 3 tháng 10 này thì cái tuần này của chúng ta vào cái cặp lô khung cho mình là 636 anh em nhé 636 Nói chung là nó đang chạy rất chi là ok chứ còn à, bảo là 100% thì nó cũng hơi quá lên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé đó cặp lô cung 3 ngày thứ ba thứ tư thứ năm đó để chúng ta lùi tuần thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta lùi tuần của ngày thứ hai anh em nhé lô khung 3 ngày và đề đầu 6 chạm 6 để chúng ta lui đến thứ hai tuần sau anh em nào trùng cầu với mình thì anh em vào tiền không thì thôi tất cả những con số thì mình chia sẻ cho anh em thì đều là có cầu kèo nên là anh em cân đối vào tiền làm sao cho nó hợp lý là được anh em nhé không có gì là chắc chắn 100% cả đó thì cái đường cầu đề và đường cầu lô khung của chúng ta thì nó đang rất đỏ chúng ta có thể là uh, cân đối tiền chúng ta vào bởi vì là